Chúng ta thấy là cái nước sơn của nó còn rất là đẹp luôn cái phần sơn đen phía trên gần như là sơn nguyên bản của nhà sản xuất nhé quý vị nhé cái sơn ờ, zin của nó còn khá là nhiều luôn quý vị ạ và bây giờ tôi đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi sau đó chúng ta đưa ra một cái quyết định thật chính xác của mình nhá là một chiếc xe bản đủ chúng ta thấy là cái thân vỏ của nó còn rất là đẹp luôn rất là mới luôn quý vị ạ xe này chúng ta thấy rằng là chủ xe người ta đi rất giữ gìn cho nên là còn rất là mới luôn Kiểu dáng thì rất là hiện đại Thanh lịch, thể thao Và hiện nay cũng đang hot trên thị trường Và giá thành của nó thì chúng ta thấy cũng à, rất là hợp lý thôi Với chiếc xe này thì chúng tôi đang ra bán là 268 triệu đồng Giá trên bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Chúng ta thấy các cái đường à, ờ, gần chỉ chạy dọc theo xe còn rất là sắc nét luôn chưa có một tí ma tiết nào xuất hiện trên chiếc xe này nha quý vị nhá Đấy và nước sơn của nó thì rất là đẹp luôn Chúng ta mua về và sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác nha quý vị nhá Máy của nó là máy zin nguyên bản nha quý vị nhá Chưa một lần hạ đất nhá để sửa chữa Đấy, bốn quả lốp mới tinh luôn Tí nữa thì chúng tôi sẽ quay chi tiết chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi rất là đẹp và tôi đi và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ thì tôi xin phép được đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi ở trước hết là cái mặt cabo phía trước chúng ta thấy là nước sơn của nó còn rất là đẹp luôn rất là bóng luôn rất là trong nha quý vị nhá đấy còn in hình các cái cây xung quanh trên nắp cabo này này đúng không nhỉ và cái đèn pha phía trước đây chúng ta thấy rằng là còn rất là đẹp luôn rất là trong rất như mới tinh không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đây quý vị nhá đấy và à, đây trên chiếc xe này thì người ta đã sử dụng à, cái công nghệ đèn bi siêu sáng rồi rất là sáng vào ban đêm và cái cụm đèn pha hỗ trợ sáng phía dưới này cũng rất là đẹp Đấy cái ba đờ sốc của nó thì không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ Và nó còn rất là khớp khít nha quý vị nhá Đấy kể cả là cái cụm đèn pha phía bên phụ này Chúng ta thấy rằng là cũng còn rất là đẹp luôn Rất là trong nha quý vị nhá Đấy không bị à, à, nứt vỡ hay à, bị à, hoe nố ở đây quý vị nhá Đấy Và bây giờ thì tôi đi tiếp theo Vào cái à, khoang lốp phía trước bên lái nha quý vị nhá Đây Chúng ta thấy còn rất là sáng luôn Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Và cái keo à, phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn Đấy, Và cái khoang lốp của nó còn rất là sáng luôn Giảm sóc vẫn là giảm sóc nguyên bản của nhà sản xuất Chứ chưa một lần thay nha quý vị nhá Và điều đặc biệt nữa là chúng ta thấy cái dàn lốp theo xe này Đấy là cái dàn lốp mà chủ nhân người ta à, vừa thay bốn quả lốp mới tinh xong Đấy và dàn lốp này là dàn lốp thứ hai Đấy của chiếc xe này nha quý vị nhá Đấy Xe này vừa đi mới hết một đời lốp thôi Và cái lốp này chúng ta đi khoảng hơn 2 năm nữa chúng ta mới phải nghĩ đến việc thay lốp Lốp này là lốp mới tinh luôn quý vị ạ Cả bốn quả nha quý vị nhá Đây và cái mặt là la răng phía trước đây Chúng ta thấy cũng còn rất là đẹp Sơn là sơn zin của nhà sản xuất luôn nhá Không có dấu hiệu gì của sự à, à, dập vỡ hay là bị à, xước xác ở đây nhá quý vị nhá Rất là đẹp luôn Đấy dàn lốp thì còn rất là dày đấy và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau bên phụ nha quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy còn xanh lét luôn và con ốc kia đấy con ốc giảm sóc kia chưa một lần chạm cờ lê mở lết chúng ta thấy không khoang lốp của nó còn rất là mướt rất là đẹp luôn cái gót khoang lốp phía sau bên lái đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự à, ờ, không có dấu hiệu gì của sự à, mọt vá ở đây quý vị nhé đây và dàn lốp phía sau bên phụ đây, bên lái. thấy cũng còn rất là dày luôn. Đấy. Rất là dày và cái mặt à, la răng của nó đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất và kèm theo đó là biểu tượng của xe Chevrolet Captiva một thương hiệu đến từ nước Mỹ nha quý vị nhá. Đấy rất là đẹp. Đấy, cái cụm đèn pha phía sau đây còn rất là mới luôn và cụm đèn pha này là cụm đèn pha nguyên bản theo xe kèm theo đó là cái giải uh, inox phía sau và biểu tượng Chevrolet Captiva nổi tiếng này đấy rất là đẹp đấy và tiếp theo nữa thì là cái cụm đèn pha phía sau bên phụ đây chúng ta thấy còn rất là mới luôn đấy cả cái cụm đèn pha phía trước và cả cái cụm đèn pha phía sau đều là những à, cụm đèn nguyên bản theo xe từ đầu nha quý vị nhé và tiếp theo nữa thì tôi đi vào cái khoang lốp phía trước bên phụ đây Đấy, chúng ta thấy rằng là còn rất là sáng luôn, không có dấu hiệu gì của sự mọt bục cả đấy kể cả cái à, à, cụm giảm sóc này vẫn là nguyên bản theo xe của nhà sản xuất nói chung chiếc xe này còn khá là mới quý vị ạ đấy, từ thân vỏ cho đến nội thất cho đến máy đấy nó rất là đều rất là đẹp đấy và cái dàn lốp này đây là cái lốp trước bên phụ đây chúng ta thấy cũng còn rất là dày luôn chủ xe người ta đầu tư cả bốn dàn luôn và mới à, đi được à, đây là dàn lốp thứ hai nhá quý vị nhá đấy vừa mới đi hết một đời lốp đời lốp này là đời lốp thứ hai và tiếp theo là cái khoang lốp đây chúng ta nhìn cái ốc phía sau bên phụ đây vẫn là zin của nhà sản xuất chưa một lần chạm cơ lê mỏ lết ở đây đấy cái khoang lốp của nó còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây là cái gót khoang lốp phía sau bên phụ đây chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá ở những khu vực này là những khu vực mà nó hay tiếp xúc với nước đấy hay là chúng ta đi bắn đá hay là các cái vật dụng hay va quyệt vào đây thì nó uh, rất hay bị móc méo hay là bị uh, uh, mọt ở đây nhưng mà chiếc xe này thì không đúng không ạ đây cái mặt la răng của bánh sau bên phụ đây vẫn còn rất là sáng và sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất và cái dàn lốp của bánh sau bên phụ vẫn còn rất là dày ta lông của nó còn rất là đẹp luôn rất là mới bốn quả lốp mới tinh quý vị ạ đấy và vừa rồi thì chúng tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ về cabo phía trước hai cái bốn cái hộp lốp đấy bốn chiếc lốp và mặt la răng của chiếc xe này đúng không ạ đấy nó rất là đẹp luôn chúng ta nhìn xem là ấy các cái đường viền của nó đây còn rất là sáng và cái kiểu dáng của chiếc xe này thì có thể nói là không chê vào đâu được đúng không ạ rất là đẹp rất là hiện đại và bây giờ thì tôi xin phép đi vào cái nội thất bên trong đấy và chiếc xe này thì chúng tôi đang giao bán với giá là 268 triệu.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 bản đủ cho nên nó có rất nhiều các cái tính năng hiện đại trên chiếc xe này bao gồm có các hệ thống như à, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hệ thống à, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBD đấy hệ thống chống trơn chống trượt hệ thống đổ đèo ngang dốc ghế điện điều hòa tự động đấy, màn hình camera lùi đấy và ghế này là ghế da xịn của nhà sản xuất nha quý vị nhá Chúng ta thấy cái bộ ghế da này còn rất là mới, rất là đẹp luôn Đấy, chủ yếu là ngồi ở ghế lái đó còn cái ghế ờ, bên phụ hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba là rất là mới hầu như không có người ngồi nha quý vị nhá đấy xe này là một chiếc xe con đây chúng ta thấy là đây cái phần màu kem phía dưới đây còn rất là sáng luôn đấy các cái phím bấm này còn nguyên bản không bị mờ chữ đấy chúng ta thấy là như vậy đây Đấy, tôi quay vào đến cái tắp bi cửa Đấy, chúng thấy là nhựa của nó vẫn còn sần luôn kèm theo đó là nội thất vân gỗ nhìn rất là sang trọng ấm cúng luôn quý vị ạ đây từ các cái tay cửa này đấy là cái chúng ta hay giật ở đây nhưng mà chúng ta thấy nó còn rất là đẹp không bị mòn nhá đấy cái phần nhựa phía dưới là màu kem đây còn rất là sáng luôn rất là đẹp quý vị ạ đây, những con ốc này chưa một lần mở nhá, còn keo chỉ thì không tính đến rồi. Nhưng mà tôi vẫn quay để quý vị các bạn theo dõi keo chỉ zin 100%, không mất một phân nào nha nếu quý vị và các bạn phát hiện ra mất một phân nào chúng tôi trừ ngay tiền cho quý vị và các bạn. Mỗi một phân keo chỉ chúng tôi trừ ngay 50 triệu cho quý vị và các bạn nhé. Và chúng ta thấy rằng là chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi miêu tả thực tế như thế và cam kết lợi ích của khách hàng. Đấy, sản phẩm của chúng tôi à, khi đưa đến khách hàng bao giờ cũng là sản phẩm đúng chất lượng đúng thực tế luôn à, chúng tôi không thêm bớt nha quý vị nhé bất kỳ một sản phẩm nào nếu quý vị và các bạn khi nhận xe chúng ta thấy không đúng với thực tế chúng ta hoàn toàn có thể à, trả lại xe và chúng tôi à, hoàn lại tiền cho quý vị cộng thêm cả chi phí nữa quý vị nhé đấy chúng thấy là cái hàng ghế của nó này đấy cái táp bi cửa đây keo chỉ zin 100% những con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhé Đấy, trước một lần chạm cờ lên mỏ lết kể cả cái phần keo chỉ phía dưới này Đấy Là nó hay tiếp xúc với nước Đây bật lên xuống đây Đấy cũng còn rất là sáng luôn Đây chúng ta thấy rằng cái à, Chốt cửa đây Cũng còn rất là đẹp luôn, rất là sáng Các con ốc này, đây Chúng ta thấy cũng chưa một lần chạm cờ lên mỏ lết luôn Và trần của nó chúng ta thấy không Còn rất là sáng Và chúng tôi đánh giá chiếc xe này là chiếc xe Còn khá là đẹp, khá là mới luôn Đấy chủ xe người ta đi rất giữ gìn luôn và uh, chúng ta thấy rằng là uh, máy của nó thì rất là đẹp đấy hai nữa là rất là chất lượng luôn đây chúng ta thấy các cái đây là các cái bản lề cửa phía trước đây các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn nha quý vị nhá chưa một lần chạm cờ lên mỏ lết đấy là cái cửa phía trước bên phụ đấy và cái mặt tắp lô của nó đây chúng ta thấy rất là đẹp luôn rất là hiện đại nha quý vị nhé đấy tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau bên phụ đây chúng ta thấy là cái ờ, phần nhựa phía trên còn sần nguyên bản như mới nha quý vị nhá kể cả cái chốt mở cửa kia đây đặc biệt là cái phần tay nắm này chúng ta hay cầm để giật cửa ra vào đây cho nên là những phần này nó hay bị bạc nhưng chiếc xe này chúng ta thấy không còn rất là mới luôn sơn này sơn zin nguyên bản của nhà sản xuất nhá quý vị nhá đây cái phần nhựa phía dưới đây chúng ta thấy còn rất là sáng luôn Đấy, và sơn dấu của nhà sản xuất kia vẫn còn nguyên bản Đấy, rất là đẹp hàng ghế thứ hai đây Đấy, chúng ta thấy da này là da xịn của nhà sản xuất nhé chúng ta thấy cái hàng ghế thứ hai này còn rất là sáng luôn quý vị ạ rất là căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây nha quý vị nhá đấy và tiếp theo là tôi quay đến đây cái phần keo chỉ của cánh sau bên phụ đây các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy và chiếc xe này là một chiếc xe chúng ta thấy là máy của nó thì rất là ngon luôn quý vị ạ chưa một lần chạm đất để sửa chữa lớn gì cả chỉ bảo dưỡng thôi đấy máy đi rất là thoát gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn đấy keo chỉ thì không mất một phân nào và chúng ta thấy còn rất là sáng luôn nha quý vị nhá đấy rất là đẹp chiếc xe này còn rất là mới đấy và 7 chỗ ngồi nhá quý vị nhá đấy chúng ta đi cả gia đình luôn đấy cao giáo đấy kể cả đi à, đây chúng ta thấy là à, cái vô lăng của nó cái vành vô lăng của nó đây còn rất là đẹp hay là cái à, cần số đây còn rất là rõ luôn các con số rồi các cái rãnh số còn rất là rõ ràng luôn nha quý vị nhá đây tay phanh chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự bị bào mòn ở đây nha quý vị rất là đây các cái đường vân của nó còn rất là sáng luôn rất là rõ luôn nha quý vị nhé đây nhựa của nó đây rồi sao mới thế nhỉ đấy chúng ta thấy là như vậy kể cả phím còi rồi là vành vô lăng đây đấy các cái à, phím bấm lên xuống kính đây còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì bị mờ ở đây nhá quý vị nhá tay nắm cửa đây ấy không bị bạc màu một tí nào cả đấy cái phần nhựa phía dưới đây phần màu kem như dưới đây còn rất là sáng quý vị ạ đây cái phần à, nhựa phía trên là cái nơi mà chúng ta hay bị tì tay đây này nhưng chúng ta thấy rằng đây còn rất là sần sần như mới luôn đấy trần chúng tôi quay từ phía bên lái đây đấy sáng trưng vàng ươm đấy, không có dấu hiệu gì à, có bị sùi ở đây nhá quý vị nhá đấy và các cái chốt cửa đấy còn rất là sáng các con ốc này chưa một lần mở và tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên được các con ốc này đây Đấy, tôi quay thật kỹ nhá. Và mỗi một video của chúng tôi nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút cơ. Cho nên quý vị và các bạn cố gắng dành thời gian theo dõi. Cái mục đích của chúng tôi uh, quay kỹ như vậy là để cho quý vị và các bạn đỡ mất thời gian. Đúng không ạ? Chúng ta xem thật kỹ sau đó chúng ta đưa ra quyết định thật chính xác của mình bởi vì có rất là nhiều khách hàng ở xa. Đấy, cho nên là chúng ta phải xem thật kỹ video. Đấy, sau đó chúng ta đưa ra quyết định của mình. Đấy. Đây keo chỉ cánh trước bên lái đây ấy rất là căng luôn những con ốc này chưa một lần mở đấy cả một phần phía dưới đây rất là sáng phần nhựa của nó đây ghế là ghế chỉnh điện nhá quý vị nhá đấy ghế chỉnh điện 8 hướng luôn đấy đấy và tiếp theo nữa là cánh sau bên lái đây cái phần nhựa phía trên đây đấy cái phần tay nắm cửa đây còn rất là sáng nói chung tôi đánh giá chiếc xe này còn rất là mới luôn và giá thành của nó thì khá hợp lý cho một chiếc xe 8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 Đấy, đây tôi quay thật gần, chúng ta thấy là cái à, nước sơn của nó còn rất là bóng bẩy thôi. Và tiếp theo nữa là cái cốp sau nha quý vị nhá. Đây, chúng ta thấy rằng là đây, keo chỉ của nó đây. Không có mất một phân nào và chiếc xe này chúng tôi thấy rằng là chủ xe có thể nói rất là giữ gìn luôn và chỉ đi có một mình thôi cho nên là nội thất rồi các cái hàng ghế phía trước phía sau hàng ghế thứ ba còn rất là mới luôn đấy keo chỉ của cái cốp sau đây cái phần nhựa của nó đây còn rất là sáng vàng ươm quý vị ạ đấy chúng tôi luôn cam kết đem đến à, cho đây những con ốc này là những con ốc chưa một lần mở đấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây đấy và chúng ta thấy rằng là đấy, chưa có dấu hiệu gì của động chạm cờ lê mở lết ở đây nhá đây và các cái à, đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn quý vị ạ đấy cụm đèn pha của nó rất là trong đây là cụm đèn pha zin theo xe cho nên là nó rất là đỏ rất là trong luôn quý vị nhá đây cụm đèn pha phía sau đây đấy rất là đẹp luôn quý vị ạ và tiếp theo nữa thì là tôi đi vào cái à, khoang máy nhá nhưng mà trước đi vào khi đi vào cái khoang máy thì à, tôi xin phép được nổ máy Đấy là một chiếc xe bản đủ cho nên là nó có rất nhiều các cái tính năng như tôi vừa giới thiệu Đấy Đây Chúng ta thấy rằng là trên mặt đồng hồ táp lô của nó là chiếc xe này đi được 16 ờ, vạn Đấy Và không có một cái đèn báo nào báo lỗi ở trên mặt tắp lô của chiếc xe này nhá đấy có những cái lỗi nào thì là thông thường nó sẽ báo trên mặt tắp lô này nhưng mà chiếc xe này thì là đấy chúng ta thấy không có một cái đèn báo lỗi nào hai nữa là đây cái vòng tua máy của chiếc xe này nó chỉ ở mức độ là 800 vòng trên một phút thôi đấy điều đó chứng tỏ là máy của chiếc xe này còn rất là ngon luôn nha quý vị nhá và chúng tôi khẳng định rằng là chiếc xe này máy của nó thì rất là tốt luôn đấy máy rất là bốc đấy rất là êm đấy đây điều hòa điều hòa tự động màn hình rồi đấy và các cái hiển thị của nó đây đấy mặt đồng hồ hiển thị còn khá là đẹp nhựa đấy, xung quanh xe đấy ghế rất là đẹp nha quý vị nhá trần của nó thì như mới tinh luôn đây và tôi quay đến cái khoang lốp à, cái à, khoang máy nhá quý vị nhá và người ta đã dán kính chống nắng xung quanh xe rồi nhìn rất là hiện đại luôn quý vị ạ đấy đây đấy đây chúng ta đây cabo phía trước kể cả cái phần nỉ đây là còn nguyên luôn nhá nhiều xe là đã bị uh, Ờ, rách rồi nó bị uh, xuống cấp rồi rất là xấu nhưng con này cái phần nỉ của nó còn căng đét luôn keo chỉ gì đây zin đét không mất một phân đấy không thấy như vậy đây tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy keo chỉ đây đấy máy của nó đang nổ nhá thì quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đấy và máy của nó thì đây chúng ta thấy còn rất là sáng nhá không có một vết dầu mỡ nào nhá quý vị nhá đấy không thấy có một vết dầu mỡ nào cả còn rất là sáng luôn quý vị ạ đấy rất là đẹp đấy răng phía trước của nó đây các cái lỗ bấm này còn tròn xoe luôn quý vị ơi đấy chiếc xe nào nó có lỗi như thế nào chúng tôi miêu tả ngay cho quý khách hàng luôn nhá đấy phản ánh đúng thực tế luôn đấy nó là cái tôn chỉ làm việc của chúng tôi luôn đấy sự hài lòng của cái khách là tôn chỉ làm việc của chúng tôi đấy chúng thấy là nổ rất là êm máy đang nổ đấy quý vị nhá và điều đặc biệt nữa là xe chạy rất là thoát rất là bốc luôn nhá quý vị nhá đấy và vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007 bản LT bản đủ và bây giờ thì tôi xin phép một lần nữa ấy quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và một chút nội thất bên trong để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ sau đó quý vị và các bạn à, đưa ra cái quyết định của mình thật chính xác nhá còn với chúng tôi chúng tôi luôn cam kết đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng chất lượng và phản ánh đúng thực tế luôn nha quý vị nhá đấy và cam kết về giá thành đấy trên thị trường đấy nếu như chúng ta thấy rằng là à, nó không đúng với thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi có thể sẽ hoàn lại tiền và nhận lại xe à, cộng thêm các cái chi phí phát sinh cho cái khách hàng đấy có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy đấy, chúng thấy là kiểu dáng của nó thì rất là đẹp luôn và giá thành thì à, có thể nói rất hợp lý cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi đấy và nó có rất nhiều các cách trang bị hiện đại ở trên chiếc xe này nha quý vị nhé đấy thấy rất là đẹp luôn đấy rất là đẹp Bây giờ tôi đi vào ờ, một lần nữa cái nội thất bên trong sinh nhan là sinh nhan tích hợp trên gương nha quý vị nhé Đây chúng ta thấy ở đây cái mặt tắp lô phía trước đây còn rất là sáng màn hình cam lùi đầy đủ khóa khiển theo xe Đấy cái hàng ghế phía trước của nó đây còn rất là đẹp rất là sáng và ghế là ghế da xịn nha quý vị nhá Đấy còn đây cái tắp bi ờ, cánh trước bên phụ đây còn rất là sáng keo chỉ thì zin tuyệt đối 100% chưa có một con ốc nào được phải chạm cờ lên mỏ lết ở đây quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây còn rất là đẹp rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá và nó rất là căng nha quý vị nhá trần thì như mới tinh rồi đây cái hàng ghế thứ hai đây còn chưa có người ngồi luôn nó còn rất là nhăn kìa đấy chưa có người ngồi nhưng quý vị nhá rất là đẹp giá thành thì rất là hợp lý với 268 triệu đồng thôi quý vị và các bạn đã sử dụng chiếc xe Chevrolet Captiva bản LT bản đủ nha quý vị nhá đấy, đèn pha tự động gạt mưa tự động rất là nhiều đây cái táp bi cửa phía trước bên lái đây gương là gương uh, cụp điện tự động nhá cụp xòe đấy cái phần nhựa phía dưới này còn rất là sáng ghế là ghế điện nha quý vị nhá đấy, tem của nhà sản xuất các cái chốt cửa còn rất là sáng đấy đây cái phần à, mặt tắp ừ, lô phía trước đây còn rất là đẹp đấy rất là mới luôn quý vị nhá đấy và máy của nó thì rất là êm tôi đang đổ máy nhá còn bây giờ quay đến gầm vậy đây đây chưa thấy đây đấy gầm của nó thì còn rất là sáng nha quý vị nhá cái keo phủ gầm kia vẫn còn nguyên luôn chưa có dấu hiệu gì của sự bài mòn ở đây nha quý vị nhá rất là sáng rất là đẹp hộp bu lê đây còn nguyên bản luôn của nhà sản xuất đấy vâng và vừa rồi thì chúng tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Chevrolet Captiva bản LT bản đủ đấy cho quý khách hàng đấy và nếu quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm của